Xin chào tất cả các anh đang xem clip Rất nhiều các anh đang chơi đánh bài mà lỡ thua Không biết phải làm sao để mà gỡ gạc lại Thì trong clip này em sẽ hướng dẫn để giúp các anh gỡ gạc lại những gì các anh đã mất Khi các anh đang chơi đánh bài mà không biết trước được bài của đối phương Trong clip em sẽ hướng dẫn các anh cách để biết trước kết quả Biết bài của đối thủ là bao nhiêu để không làm mất thời gian, em xin giới thiệu tới các anh bộ sản phẩm kính áp tròng nhìn xuyên bài năm 2021 được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, có chất lượng siêu mỏng, độ rõ nét lên tới 7D, giá cả thì rất là hợp lý. Với trăm phương uy tín quý hơn vàng, các anh yên tâm đặt hàng, nhận hàng, kiểm tra hàng đầy đủ và thanh toán tiền giúp em. Thì khi các anh chơi bài, các anh chỉ cần đeo kính áp tròng này vào trong mắt. Em cam kết với các anh là hoàn toàn không có hiện tượng to mắt hay là mỏi mắt như những sản phẩm trước mà các anh đã từng sử dụng. Thay vào đó là một cảm giác rất là dễ chịu và thoải mái. Sản phẩm bên em được bảo hành một người một trong vòng một năm. Nói sơ qua về bộ kính áp tròng thì hộp kính là bằng gỗ rất là chắc chắn. Nắp hộp được ngạ vàng, nhìn rất là sang trọng. Khi các anh chưa sử dụng đến sản phẩm, các anh có thể đặt ở một chỗ để trưng bày, nhìn rất là đẹp mắt. Bên trong hộp kính bao gồm một cặp kính áp tròng. Khi nhận hàng, canh kiểm tra phải có đầy đủ hai cái mắt kính này, canh mới nhận hàng giúp em. Thì một lát nữa, em sẽ cho canh xem cái kính áp tròng nó như thế nào. Một cái lọ nước để rửa mắt kính, để giúp cho kính của mình nó không bị khô và không bị xước. Một cái hộp để đựng kính, để khi canh đi chơi xa, canh không tiện mang theo cái hộp to này, canh có thể bỏ kính vào trong này để mang theo. Nó rất là nhỏ gọn, vậy nên khi canh mang theo thì rất là tiện và một cái kẹp để giúp các anh đeo kính vào và tháo kính ra dễ dàng hơn nó rất là mềm nên khi các anh gấp kính thì kính nó sẽ không bị rách thì khi mua kính các anh sẽ được tặng kèm theo là 10 bộ bài xanh 2K bên em cũng có rất là nhiều loại bài khác như là bài rồng đỏ, bài rồng xanh bài xanh 2K loại mới, bài xanh hoa cúc thì bây giờ em sẽ test thử cái kính áp tròng cho các anh xem thì khi các anh đeo kính vào trong mắt các anh sẽ nhìn thấy là màu tím như thế này còn đây là bộ bài của bọn em nhìn không khác gì một bộ bài bình thường các anh mua ở ngoài quán đúng không ạ thì bây giờ anh sẽ bóc bài để test thử cho các anh xem Đó. bộ bài của bọn em nó khác với bộ bài bình thường nó như thế nào năm cơ rồi cơ thì nó sẽ có hai cái dấu gạch ở hai góc anh nhé bảy rô này rô thì nó sẽ không có ký hiệu gì cả át rô này tám này 6 bit này bit thì nó sẽ có hai cái dấu ở hai góc canh nhá tám này tám tép tép thì nó sẽ có hai cái dấu vạch ngang ở hai đầu canh hai này này ca tép này gì gì này chín này chín rồi thì Bây giờ em sẽ cho các anh xem cái kính áp tròng nó như thế nào. Thì khi mở cái nắp hộp nắp nọ ra thì các anh sẽ nhìn thấy là một cái nút như thế này rất là mỏng này kính nó rất là mỏng các anh nhé Đó. đây kính nó rất là mỏng này thì, thì cũng có nhiều anh lo lắng rằng là cái kính nó màu tím Vậy khi các anh chơi bài nó có bị lộ hay không